anh em chú em xin uh, ờ, công chia rõ nhìn xa lấy đánh dày bằng em mong cho ngôn chân ơi ơi ơi ơi rằng ơi là đồ lành em kéo gió con à bên rằng gió đẹp mi ha cũng rằng lỗ à sinh sinh có à dỗ giòn địch là linh tinh tinh ô mây à dịch là ninh này ha trong cởi giàu nước mấy miếng hà ngon Hà Nội trong mà bên rằng đám ma hội được mấy người đẹp đẹp người giòn là giòn người sinh dịch là linh tinh đôi người xinh à, em còn chàng biết ơi ơi ơi ơi rằng ấy à là mùi ngon là bên rằng à, đứa ma bị em thấy đôi người xinh à, lòng càng thì thêm sinh dịch là linh đêm ngày tưởng nhớ